Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại Kênh đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học từ học Python nha Từ học lập trình Python nha Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn like, chia subscribe Và chớ nhận xét ở dưới phần mô tả nếu các bạn không hiểu gì Để mình giải thích cho các bạn nha Giờ bắt đầu nè thì hôm nay chúng ta sẽ học bài 2 và khóa học tự học Python Đó chính là chuẩn bị những thứ gì để có thể lập trình Python Thì bài trước chúng ta đã học vừa giới thiệu vừa Python Giờ hôm nay giờ làm xe rồi chúng ta có muốn lập trình và một chương trình bằng Python chúng ta sẽ cài có một những cái uh, chuẩn bị những thứ gì đó cho phải Python nó từ có sang đúng mà lập trình nha rồi giờ bắt đầu nè giờ, phần thứ nhất là pattern cần phải có những thứ gì thì trước khi muốn lập trước khi mà bạn muốn lập trình với pattern ấy thì bạn chỉ cần phải có những thứ cần thiết để có thể lập trình với pattern và đó chính là hai thứ cần thiết chính luôn còn mấy thứ còn lại là chỉ là phụ nếu các bạn muốn cần hay đỡ làm dự án gì đó đó chính là cái này đầu tiên ờ, là ngôn ngữ lập trình phải theo trên máy tính cái đó là cái ý chính không có đó là mình không thể lập trình được Về cái thứ hai là idol cái phần mềm thuận thể trong Python cái đó cũng chính nhưng mà nó chịu phù phù chút không. do ngôn ngữ lập trình Python trên máy tính ấy là mình phải tải xuống thì mình mới lập trình bằng ngôn ngữ Python được còn đây là các idol hoặc các phong mềm soạn thảo cho python Nếu mà uh, cái đó nó chỉ soạn thảo không Tạo ra một cái chương trình Mà tạo ra chương trình python thơm ấy phải có ngôn ngữ lập trình python Không có ngôn ngữ lập trình python Thì idol hoặc các phong mềm soạn thảo cho python cũng không có làm gì được hoặc là mình không có idol các phong mềm soạn thảo cho python mà và mình có ngôn ngữ lập trình python thơm trên máy tính vẫn lập trình được thì nếu các bạn không biết Ado và cái phần mềm sống thảo cho Python nó điều lệ giống nhau thì các bạn đang tự hỏi Ado là gì thì cái chữ Ado ấy thì mình ghi bị lộn nha các chữ lơ là <laughs> thì Ado là gì thì mình chỉ nói cho các bạn nghe Idol còn được viết tắt theo tiếng Anh là Integrated De Development Environment được gọi là môi trường phát triển tích hợp là một loại phần mềm máy tính có công dụng hỗ trợ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. Các lập trình viên thường sử dụng IDLE với mục đích chủ yếu là viết bản nguồn. Thì cái IDLE ấy, cô được gọi là môi trường phát triển tích hợp ấy, thì nó chỉ là một cái phần mềm máy tính. Nó có công dụng hỗ trợ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm giống như có rất là nhiều loại idol giống như trong ờ, độ mê giúp chúng ta có thể lập trình những ngôn ngữ lập trình khác nhau dành cho lập trình viên và trong việc phát triển phần mềm giống như là Strat, ờ, Python rồi vân vân thì các lập ờ, thì idol ấy nó thường chủ yếu ấy là nó chỉ viết người mạng ngu không chủ giống như là soạn thảo ấy soạn thảo cho Python viết lời viết đồ không lo chạy chương trình chạy được không mình lưu mình gửi cho người ta chạy cho người ta xem có vậy thôi Tuy nhiên, idol không chỉ đơn giản đổi viết mẹ nguồn mẹ bên trong nó còn, còn tích hợp các công cụ hỗ trợ bao gồm trình biên dịch hoặc trình thâm dịch, các công cụ xây dựng tự động, trình gỡ lỗi, debugger, hệ thống mạng lấy phiên bản và các công cụ giúp đơn giản hóa việc xây dựng GUI và còn nhiều thứ nữa thì thì trên biến dịch hạt trên thông dịch có nghĩa là nó sẽ dịch mấy cái lợn này mình mới viết vào để mình nó tạo ra tạo ra cái thứ mà mình muốn mình muốn chạy trong Python giống như mình muốn in hello ấy mình ghi là gì đó print hello thì nó sẽ người ta sử dụng idol nó sử dụng trên viên dịch hay trên thông dịch rồi nó dịch chỉ lệnh win Hello send sang ấy, sang màn hình nó sẽ in lên chữ Hello cho màn hình còn công cụ xây dựng tự động ấy giống như mình em viết lệnh ấy mình có cái lệnh mình không nhớ cái chữ cuối cùng là gì thì công cụ này nó sẽ giúp ra mình mình viết chữ gì nó tự động ra cái chữ đầu hàng cho nó giống như mình chữ green đây thì mình không không mình không nhớ chữ green ghi sao mình nhớ có chữ br mình ghi chữ br vô nó sẽ hiện lại cái chữ ở trên là green là mình ghi theo có vậy thôi tiếp theo là trình gri debugger thì cái đó giống như bạn bị lỗi ấy thì nó sẽ à, nói là bạn lỗi chứ không phải nó gỡ lỗi cho bạn nha <laughs> nó kiểu nó viết cái thông tin của cái lỗi đó nó đại và hệ thống mạng lưới phiên bản và các công cụ đơn giản ừ. giúp ờ, hóa việc xây dựng GUI mấy cái đó là mấy cái phụ kiểu giống như các bạn muốn tạo hệ thống mạng lý mạng lý cho cái phần mềm đồ ấy hoặc là tạo ra một cái GUI giống như cái màn hình màn hình để mà mình mua bán hàng luôn vân vân nên nó cũng không cần thiết và nhiều thứ còn nhiều thứ nữa trong idol nhưng mà có ba cái là được đó chính là trình biên dịch hay trình thông dịch công cụ xây dựng tự động trình gỡ lỗi debugger rồi thì suy cho cùng thì suy cho cùng ido sẽ giúp bạn thuận tiện hơn cho việc phát web trong quá trình phát triển ứng dụng phần mềm nếu mà không có ido ấy thì các bạn vẫn có thể biết bạn luôn được đơn giản nhất đó chính là các bạn chỉ cần uh, cần trần trần duy chỉ cần trần biên dịch cho tương ứng của ngôn ngữ lập trình là được giống như có một cái ngôn ngữ lập trình nó kiểu giống Python mình này nó cũng có một cái idol của riêng nó nó có sẵn nhưng mình chỉ cần dùng nó mình làm và nó không cần tải xuống kiểu vậy ấy. nhưng tuy nhiên việc thiếu idol sẽ khiến cho mẹ việc biết viết mẹ ngu của bạn thêm phức tạp, mất thời gian. Hơn thậm chí là không hiệu quả đối với các chương trình lớn có cấu trúc phức tạp. IDE có các công cụ của nó uh, giúp việc lập trình trở nên dở dàng và ít mắc lỗi hơn. Đây nó giúp mình giống như xây dựng xây xây dựng khối, xây dựng lên. Và lúc này mình mới nói với bạn mà cái có trong IDE ấy công cụ xây dựng tự động hoặc là bạn bị lỗi nó sẽ đồng trình gờ rỗi còn được gọi là debug cơ như lúc nãy mình nói đấy nó sẽ ít phức tạp hơn còn nếu mình dùng cái góc đấy thì kiểu nó không có nói lỗi gì hết nó không có tự động xây nên thấy nó khó lắm lần chúng ta cần thiết nên dùng either nên either cũng là cái chính qua wow. thì